Kính thưa đại chúng, có câu hỏi gửi về cho Thầy như thế này. Kính bạch Thầy, gia đình con sắp tới có nhiều dự định làm ăn, xây nhà và các cháu thì thi cử. Mong Thầy hướng dẫn cho con nên cúng Tết thế nào để ông bà gia tiên phù hộ cho gia đình con cả năm được may mắn vạn sự như ý ạ. À. Con xin chiên công đức của Thầy. à, <laughs> một bạn gửi câu hỏi rằng là bạn à, xin Thầy hướng dẫn cho bạn à, cúng cái Tết này này, sắp Tết rồi mà. Cúng thế nào để ông bà gia tiên phù hộ cho gia đình bạn ấy cả một năm được may mắn và vạn sự như ý, nghe không? Cúng Tết thế nào đây để, để được? Nhà bạn có rất nhiều việc sắp sửa làm, chuẩn bị xây nhà, rồi các con, các cháu sắp sửa thi cử đây. Thì cái Tết này cúng làm sao, khấn làm sao, <laughs> nghe không? Đấy, thưa đại chúng. Đấy, đại chúng thấy xung quanh cái việc cúng lễ rất nhiều việc, vấn đề, nghe không? Thế thì Thầy xin chia sẻ thế này. Thứ nhất, ý, đại chúng biết là theo cái nhìn của Phật giáo và quan điểm của Phật giáo thì mọi cái sự may mắn hay bất hạnh ở trên đời này xảy ra đối với chúng ta, với gia đình chúng ta với người thân của chúng ta và với mọi người nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái nhân quả nghiệp báo của mình nghe không nếu chúng ta gặp được cái điều may mắn tốt lành thì đấy là là phúc báu mình gọi là phúc báu đấy là quả của một cái thiện nghiệp mình đã làm trước đây nếu ta gặp may mắn gặp những điều tốt lành điều vui vẻ nó đến thì mình biết đây là mình gọi là việc phúc đấy, mình được phúc đó, là phúc báu hay là phúc báo. Ờ, phúc báu tức là phúc quý báu là của báu và phúc báo là cái phúc ấy nó báo đáp lại cho mình gọi là phúc báo. Thì cái cái cái việc phúc này ấy, cái cái sự kiện may mắn tốt đẹp này ấy, mình phải hiểu đây chính là quả nó là quả của một cái thiện nghiệp ta đã từng gieo trước đó hoặc kiếp trước hoặc trong kiếp này nhưng mà trước đây. Bây giờ nó đến kỳ nó trổ quả, cho chúng ta cái phúc vui vẻ, hạnh phúc an vui này. Thế nếu chúng ta mà bị một cái điều bất hạnh đau khổ thì đây gọi là tội báo. Nghe không? Cái kia là phúc báo, bây đây là tội báo. Và tội báo là gì? Là quả của một cái cái nghiệp bất thiện chúng ta đã gây, đã gieo trước đây. Đại chúng rõ không? Đấy, đối với Phật giáo là rất rõ như vậy. Thế thì bạn này bạn hỏi là làm sao để cúng lễ trong cái Tết này này à, để cho gia đình nhà bạn ấy được tiên tổ phù hộ độ trì cho may mắn và vạn sự như ý. Mà đại chúng nghe thấy từ vạn sự như ý sợ không? <laughs> Thầy thật sự nói vạn sự như ý, Thầy thực sự Thầy chưa dám khấn ở đâu đến vạn sự như ý Wow thực sự là như vậy đấy. đời người mà vạn sự như ý ta khấn xin thế thôi chứ ờ, thầy nói là đến đến được năm sự như ý thôi cũng đã khó rồi chứ đừng nói đến vạn sự như ý nghe không ừ. khó lắm đấy trên đời này mà vạn sự như ý ta cứ cầu khấn thế thôi chứ lấy đâu ra mà được vạn sự như ý à. Đó, nhé thế và bạn đã biết rồi như thầy vừa chia sẻ đấy vào hạnh phúc hay bất hạnh may mắn hay là không may mắn đều là nằm trong cái, cái chuỗi nhân quả nghiệp báo hết ấy. không có cái gì ra ngoài nhân quả nghiệp báo hết ấy. chúng ta phải nhớ nếu đang hiểu phật pháp thì phải biết rất rõ điều này dù là một người không tin phật pháp không hiểu phật pháp thì cũng không ra ngoài được cái luật nhân quả và nghiệp báo này chúng ta biết kể cả phật và các bậc thánh cũng không ra ngoài nhân quả nghiệp báo được các ngài cũng nếu mà gieo nhân thì đều có quả hết đấy. Và đại chúng đã nghe cái câu chuyện mà mà một cái vị mà mà mà mà, mà thiền sư trả lời một câu sai về nhân quả đấy mà 500 kiếp phải đọa làm con trồn đại chúng thấy có phải chuyện thường đâu rất sợ ông mà ông nghĩ rằng là ông trả lời một cái vị đến hỏi rằng là cái bậc đại tu hành bậc cao tăng đại tu hành thì có còn bị nhân quả chi phối nữa không Thế ông thiền sư này nghe thấy hỏi thế thì ông trả lời bậc đại tu hành, bậc cao tăng thì không bị nhân quả chi phối nữa. Sai đấy từ đại chúng. Thoát ngoài nhân quả rồi. Sai. Do trả lời một câu sai thôi mà 500 kiếp sau vị thiền sư này đọa làm con trồn đấy thưa đại chúng. Đấy, đọa làm con trồn. Mãi về sau rồi trong Pháp hội, nhớ không biết của Ngài Hoàng Bá gì đấy, thì ông này ông mới được Ngài Hoàng Bá giải cho. Ngài Hoàng Bá nói rằng càng bậc tu hành cao, á, bậc cao tăng, bậc đại tu hành ấy, thì người đấy càng thấu rõ nhân quả, thấy rõ, hiểu biết rõ ràng nhân quả, chứ không phải là người ta ra ngoài nhân quả được đâu. Người ta càng tu, người ta càng sáng về nhân quả. Sáng về nhân quả nghĩa là thế nào? Nghĩa là biết rằng hôm nay mà người này gieo cái nhân này, thì tới ngày tới đây năm ngày 10 ngày hay bao nhiêu ngày sau người này sẽ gặt một cái quả thế này là chắc chắn hôm nay người này làm một cái việc bất thiện này thì tới cái tháng năm này ngày này cái quả đấy nó sẽ trổ và người này sẽ chịu cái hậu quả này hôm nay người này làm một cái việc tốt lành gieo một cái nhân tốt thiện lành này thì đến ngày tháng năm này người này chắc chắn sẽ được cái quả này nó rõ ràng như vậy cái bậc đại tu hành bậc thánh ấy là người ta thấy rõ ràng việc đấy và thấy như vậy thì chính các ngài cũng sẽ gieo nhân, các ngài sẽ chọn những cái nhân tốt lành để các ngài gieo. Nghe không? Chứ các ngài không mù mờ như chúng ta. Nhưng chúng ta là phàm phu, chúng ta mù mờ không biết. Cho nên lúc chúng ta gieo nhân, chúng ta gieo một cách ồ ạt bừa bãi, không phân biệt gì cả. Nói cũng nói năng bừa bãi và nói bạt mạng. bạt mạng không cần biết, nói không cần để ý đến ai. Làm thì cũng làm bừa bãi. Phải không? sẵn sàng trộm cắp, lừa đảo, dối trá, à, gian ngoa đủ thứ mà nghĩ rằng chắc làm gì có nhân quả, sợ gì đâu. Gieo bạt mạng đấy. Đó. Và đến khi quả báo xấu nó đến thì than trời trách đất, đấm ngực, than khóc. và Kêu sao tôi khổ thế, sao trời không thương tôi. À, nhưng lúc mình gieo, gieo nhân thì mình bất chấp. đó Thế thì cái này bậc đại tu hành càng tu thì càng sáng tỏ về nhân quả và càng cẩn thận, càng dè dặt với nhân quả. Trong nhà Phật chúng ta mới gọi là sao? Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là chỗ đấy đấy. Nghe không? Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh sợ quả. Bồ Tát sợ nhân nghĩa là các Bồ Tát từ khi gieo nhân các ngài đã dè dặt, đã e dè sợ hãi rồi. Cái nhân này là nhân không tốt, đừng gieo. Cái hành vi này là hành vi xấu, đừng làm, sợ lắm, làm là sẽ có quả khổ đấy. Đấy, các Bồ Tát từ lúc cầm hạt giống đi gieo là các ngài xem hạt giống này nó là tốt hay là xấu, các ngài xem kỹ lắm, dè dặt lắm. Thế còn chúng sinh chúng ta lúc mà cầm hạt giống đi gieo là chả cần xem hạt này nó là hạt gai hay là hạt đắng hay hạt gì không biết, hạt cỏ dại không biết, ta cứ gieo bừa bãi, không sợ gì cả, mình coi oai hơn Bồ Tát. <laughs> Khi gieo nhân là oai hơn Bồ Tát, không sợ gì, không phải cân nhắc gì cả, Ui, chúng tôi bất chấp. Bồ Tát còn lo, còn phải dè dặt tôi là bất chấp. Đấy. Và đến khi trổ quả, chúng ta biết, chúng ta là phàm phu đi gieo nhân bừa bãi đến lúc trổ quả thì bắt đầu than khóc mới sợ. Quả đắng nó đến, quả khổ nó đến lúc mới than khóc mới sợ. Thế cho nên gọi là chúng sinh thì sợ quả. Đến khi quả trổ thì lại khóc lóc, trách trời, trách Phật, trách Bồ Tát, chả thương con gì. À, con đi quy Phật rồi, con theo Phật rồi, chả thương con để con bị khổ thế này vì cái quả mình nó đến rồi nó trổ ra đến kỳ nó trổ nó phải trổ chứ cái nhân quả thế đó thế thì ở đây chúng ta phải hiểu phúc họa là người ta gọi là phúc họa vô môn mà duy nhân tự chiêu nó không có cửa gì do chính mình tự mình chiêu vời mình chiêu vời là do chính mình gieo nhân nó chiêu vời đến Nha. tự mình chiêu vời đó thế thì bạn này phải hiểu cái lẽ phúc họa may mắn là như vậy nhé thế cho nên bây giờ thì bạn là sắp tết rồi bạn nên tính làm sao là cúng khấn tết này làm sao để ông bà <laughs> tiên tổ gia hộ cho gia đình mình được cả một năm may mắn và vạn sự như ý bạn này vẫn chỉ dám xin một năm thôi nếu mà ông bà gia hộ cho được một năm thì cũng có thể gia hộ được cho nhiều năm à, tại sao ông xin nhiều năm luôn nhưng mà thưa đại chúng không có lẽ đấy ông bà tiên tổ không thể nào mà thay cho nhân quả được. Có chăng ở đây, thưa đại chúng, ông bà cũng là người tham gia vào cái dòng nhân quả đấy thôi. Nếu gia đình mình tạo phúc, tu phúc, bản thân mình biết làm những việc thiện, thì ông bà có thể trợ duyên phần nào trong việc đó vì có cộng duyên cộng nghiệp với mình, tiên tổ như mình đấy. Đó. Đại chúng rõ không nào? Thứ hai nữa là chính bản thân ông bà cũng phải là người có oai đức và có phúc báu mới có thể gia hộ giúp đỡ được. đại chúng thấy một người ăn mày không có tiền thì có thể đi giúp được ai nữa không? Không thể đem của đi giúp ai vì không có tiền. À, nhưng một ông tỷ phú thì ông có thể giúp được với cái năng lực của ông ấy, khả năng của ông ấy. Chân phải xem ông bà mình ấy là người có phúc báu không? Wow. Vâng. Chết rồi đọa làm quỷ thần mà quỷ thần có phúc báo không? Nếu quỷ thần vô phúc thì còn đang bị hành hạ đau khổ làm sao phù hộ được cho con cháu? Không phù hộ được. Và nếu làm quỷ đói suốt ngày bị thiêu đốt thì làm sao phù hộ cho con cháu được? Không phù hộ được. Cho nên ông bà nếu biết tu, khi chết rồi trở thành những vị phúc thần, tức là có phúc báo, có oai lực nhất định thì có thể phù hộ cho con cháu được phần nào. Mà cái nói là cái phù hộ này cũng lại là phải do duyên, mình được làm duyên của làm con cháu của những ông bà có phúc thì tức là mình cũng đã có cái duyên phước với ông bà rồi cho nên ông bà mới giúp cho mình được đại chúng rõ chỗ này không chứ nói trong cái nhân duyên nhân quả nó rất phức tạp chứ không phải tự ông bà muốn phù hộ cho mình mà phù hộ được đâu mình cũng phải có duyên với ông bà ông bà mới phù hộ Đấy. đại chúng rõ không nào chứ không phải là không nhé cho nên nói đến cái chuyện liên đới nhân quả nó khá là phức tạp, không phải chuyện đơn giản. Đấy. Nếu mình vô phúc thì ông bà cũng không phù hộ được. Mình vô phúc thì lại không được tái sinh vào cái gia đình dòng họ mà ông bà biết tu có phúc báo không tái sinh vào đấy được. Nó không có duyên đấy. Thế nhưng nếu mà mình mình sinh ra mình biết tu thì mình lại giúp cho ông bà, giúp cho cha mẹ biết tu và có thêm phước báo. Thì ông bà cha mẹ biết tu rồi đến lúc chết thì có phước báo thì được làm những vị quỳ thần có phước báo cũng lại có thể gia hộ cho mình đấy. đấy thì đại chúng nhớ cái câu chuyện khi mà đức phật mới thành đạo đấy thì có hai cái vị thương buôn đấy đi đến mà đi đến thì lúc ấy là có mấy vị chư thiên họ hiện ra họ nói với cái vị thương buôn này hai vị thương buôn này là có một vị mới thành phật đấy hãy đi đến đấy mà cúng dường đi phước báu lớn lắm vì những vị chư thiên này là thân quyến của hai cái vị thương buôn này này chúng hiểu không? Cho nên chư thiên ta xui đấy. Đấy, đấy là gia hộ đấy. Người ta tác động mà Nên là đi đến cúng dường đi. Đấy vừa rồi có một vị, có ông Thái tử, ông mới tu, ông mới thành Phật xong đấy. Đến cúng cho ông đi là được nhiều phước lắm. Đấy, đấy cho nên hai vị này mới tìm đến mà, mà cúng dường cho Phật đấy. Đại chúng nhớ câu chuyện đấy. Đó. Cho nên đấy là một sự gia hộ. Nha. Thế giờ đấy Thầy nói là chứ không phải là cứ ông bà tiên tổ mình là gia hộ cho mình được hết đâu như bạn này bạn xin là xin là lễ thế nào khấn thế nào để ông bà tiên tổ gia hộ cho nhà con cả một năm may mắn rồi vạn sự được như ý khó lắm thưa đại chúng thầy nói năm sự như ý <laughs> khó chứ đừng nói đến vạn sự à, có khi ông bà tiên tổ còn đang bị đọa lạc đấy còn đang cầu mong mình làm phúc cho ông bà đấy ông bà đang đói đang khổ đang bị hành hạ rất là khổ rất là cần mình tác phúc làm phúc hồi hướng cho ông bà cho cha mẹ mình đấy đã mất đấy không phải chuyện thường đâu thưa đại chúng đấy, đấy. Nghe không? phải chuyện bình thường thế thì ở đây bạn ấy à, nói là nhân cái dịp tết này thì đại chúng biết rồi tết thì thể nào cũng có cúng có lễ và thể nào cũng có cúng cho ông bà tiên tổ thì bạn muốn là hỏi hỏi thầy là ngày tết này gia đình bạn ấy sẽ à, cúng lễ thế nào ừ, để cho ông bà tiên tổ phù hộ được cho gia đình mình Đấy. Thì Thầy xin trả lời bạn thế này, cái việc cúng lễ trong ngày Tết là tốt, đấy là truyền thống tốt đẹp của dân tộc để nhớ ơn tiên tổ và tạ ơn trời đất, à, thần linh, cái đó là việc tốt. Thế thì cúng như thế nào để cúng cho nó đúng như lời Phật dạy thì mới được phúc báu. Thì thứ nhất, Thầy khuyên cái việc cúng lễ là chúng ta nên cúng chay tịnh, không nên sát sinh con vật để cúng lễ. Cái đầu tiên là như vậy. nha dù là cúng giao thừa, cúng ngày 30, cúng hết năm, cúng ông táo, cho đến cúng mùng một, cúng hóa vàng, vân vân đều nên làm mâm cơm chay để cúng, không nên sát sinh hại vật để cúng. Thì cái đấy là cúng mà đúng Pháp và được phước báo. Phước báo cho người cúng và cho người được cúng, tức là cho vong linh đấy, được cúng, ông bà tiên tổ cũng được phước báo. Đấy là cái đầu tiên. Đó. Thứ nữa là sao? mình nên nhân cái việc cúng lễ này mình tác phúc cho tiên tổ nghe không tức là tác phúc là gì mình làm cái việc phúc cúng dường đến tam bảo để hồi hướng phước báu cho tiên tổ thì nó sẽ tốt hơn thêm thêm nữa để cho tiên tổ có phúc báu có phúc báu thì mới có oai lực có oai lực thì mới ít nhiều gia hộ cho mình được nghe không chứ mà tiên tổ nhà mình trả được chút phúc nào thì đi còn chẳng nổi làm sao mà gia hộ nghe không lo cho mình không xong làm sao giúp cho người Đấy, giúp cho người sao được Đấy, bây giờ đại chúng thấy bây giờ ví dụ ông mình bây giờ năm nay là 90 rồi đi không nổi nữa bảo ông ơi ông ra hộ cháu nhé à, ông ra hộ cháu ông còn đi không nổi đấy làm sao ra hộ cho cháu được <laughs> nghe không đấy thế thôi nó rất là rõ ông phải có oai lực ông khỏe mạnh ông đi lại được thì ông mới giúp cháu cái việc này việc kia được chứ ông giờ đi không nổi cũng thế thế giới tâm linh nếu mà cái, cái vong hồn đấy, quỷ thần đấy không có phước báu, không gia hộ được đâu. Cho nên chúng ta phải tác phúc cho gia tiên. Đấy vừa là việc mà đền ơn đáp nghĩa tri ân đấy, tiên tổ, chứ không phải chỉ cúng mâm cơm cho gia tiên. Ta nên làm thêm việc phúc ấy, nghe không? Dù nhiều, dù ít, à, à, thì cũng nên có một chút làm phúc cho gia tiên. À, cúng dường đến tam bảo, cúng dường đến chúng tăng, hồi hướng phước báo ấy cho gia tiên thì gia tiên mình sẽ được phúc đúng như trong kinh nhất là kinh địa tạng đức phật dạy nghe đó đấy thế thì đấy là thầy khuyên bạn ấy trong những cái ngày, tết việc cúng việc lễ nên theo đúng tinh thần đạo phật làm cơm chay cúng dường rồi tác phúc cho gia tiên bên cạnh đó có thể tụng kinh sám hối cho gia tiên nữa à, sám hối cho kể cả những vị quỷ thần ở đấy mình tác phúc cho họ nữa họ được thêm phúc báu và cùng là hoan hỷ thì họ có thể trợ duyên cho mình. Tất nhiên không hy vọng họ trợ duyên cho nhà mình được vạn sự như ý được à, một vài việc nào đó thôi. Phải không? Nghĩa là họ không phá mình, họ không cản trở mình, không quấy dày mình là tốt rồi. Đấy, chứ còn bảo họ phù hộ vạn sự như ý thì không thể có. Đấy, đến Phật cũng không phù hộ cho chúng ta được vạn sự như ý. Đại chúng biết rồi, vì Đức Phật nói định nghiệp Phật không thể tác động được, không thể chuyển được. Nếu chúng ta mắc vào định nghiệp, Phật cũng chịu thôi, không chuyển được. Mà. Đấy, dòng họ của Đức Phật đấy, thân quyến của Đức Phật đấy. Mắc vào cái định nghiệp bị vua tín lưu ly, ông ấy giết, giết sạch cả đấy. Mà Phật cũng có cứu được đâu. Thế nên chúng ta biết là chúng ta phải tu thôi. Chính mình phải tu để chuyển nghiệp thôi. Nghe không? Đấy, là cái quan trọng nhất. Cho nên học đạo Phật, tu đạo Phật là mình phải tự lực mình cố gắng tu tập chuyển nghiệp là hay nhất, không nên ỷ lại. Nghe không? trông chờ ỉ lại cái đó thực sự nó không hay nó làm yếu mình đi và còn nếu khi mình có bản lĩnh có sự tu tập thì chính mình cũng lại được sự gia hộ Đấy, đại chúng thấy một cái cây mà tự nó không đủ sức mọc lên thì còn ai muốn tưới tắm vun sới cho nó nữa ít nhất nó cũng phải đủ sức nó ngóc được cái mầm lên thì người ta nhìn thấy người ta mới mới chăm mới tưới chứ còn nó nó mọc không nổi nữa thì chăm nó làm gì nữa đấy đại chúng hiểu không <laughs> cho nên thầy nói nha cho nên ở đây chúng ta là người cũng thế đấy mỗi chúng ta đều phải nỗ lực cố gắng khi chúng ta nỗ lực cố gắng rồi thì thì thiên nhân bên cạnh người ta mới hộ trì cho mình thế còn mình cứ ỉu xìu chả có một dũng khí nhuệ khí gì ta nhìn vào mình người ta phát chán rồi người ta còn muốn hộ trì <laughs> mình làm gì nữa đấy không hộ trì cái anh này làm gì hộ trì cho cái mầm thui thì hộ trì làm gì đúng không Thế cho nên nói thế này để Thầy nói tất cả các Phật tử chúng ta phải ý thức điều này mỗi mỗi phải lập trí phải có trí khí để chính mình phải vươn lên khi mình vươn lên thì tự nhiên nó sẽ hội tụ những cái phần hỗ trợ đến cho nên bao nhiêu những cái tấm gương vượt khó đấy, à, đấy như là anh Sơn Lâm đấy như là Nick Vujic đấy khi họ quyết chí vươn lên thì rất nhiều người ủng hộ đại chúng hiểu không thế còn mình cứ ỉu xìu mình cứ sống gọi là được chăng hay chớ chả có một dũng khí một ý chí gì thì không ai ủng hộ mình Đấy, cái nguyên lý để được mọi người ủng hộ là chính mình phải nỗ lực vươn lên đã. Chính mình phải làm một cái cây mọc lên được đã. Thì người ta mới chống. Không ai đi chống cái cây không mọc được cả. Và cái chống là chống đỡ đấy. đấy ban cây cảnh ở đây đấy có ai mà đi chăm cây mà cái cây nó èo uột nó đứng không nổi mà không biết chống nó làm gì nó phải đứng được thì bắt đầu mình chống để cho gió bão đỡ làm đổ nó đấy là sự bảo hộ đấy cho nên chính mình phải tập chính mình phải lập trí cho mình phải phải vươn lên thì mới được nhé đấy thì thầy chia sẻ để bạn hiểu nghe không cúng lễ trong ngày tết như vậy là tốt nhất làm như vậy hồi hướng thêm cho gia tiên có phước báu thì gia tiên mới có thể có lực để mà ít nhiều hộ trì cho mình được hay là gia tiên bớt khổ thì cũng đỡ đỡ làm khổ mình nếu phần âm á, gia tiên nhà mình mà còn quá khổ họ về họ kêu réo họ quấy dày mình cũng mệt lắm đấy đấy đại chúng nghe câu chuyện mà mà vua bình sa đấy thân quyến của vua bình sa nhiều kiếp trước bị đói khổ bị đọa trong ngạo quỷ về rồi là kêu gào ở kinh thành ấy. tối là ông ngủ ông nghe thấy kêu gào âm mỹ khóc lóc đó và về sau thì ông phải phát tâm ông cúng dường phật và chúng tăng thì mới có phúc báo hồi hướng cho gia tiên và gia tiên mới bớt khổ đấy quyến thuộc của ông ấy nhé đấy thì thầy xin chia sẻ câu hỏi này để cho bạn này bạn hiểu và tổ chức cái Tết năm nay cúng lễ cho tiên tổ sao đúng pháp như lời Phật dạy để người sống cũng được lợi ích và người mất cũng được lợi ích và mới có sự phù trợ nhất định để cho mình được những điều tốt lành hơn nha.